Phật Thích Ca Mâu Ni kể về Hoa Yêu Đàm báo hiệu Đức Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế độ nhân. Phật Thích Ca Mâu Ni từng giảng khi Yêu Đàm Bà La Hoa khai nở là lúc Đức Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế độ nhân. Vào 2.500 năm trước, sau khi tu luyện khai ngộ, Phật Thích Ca Mâu Ni bắt đầu hồng truyền Phật Pháp. Do điều Thích Ca Mâu Ni truyền là chính Pháp, nên Phật Pháp của ông càng ngày càng hưng thịnh. Bà La Môn giáo khi ấy vốn đã bắt đầu suy bại thì ngày càng biến dị, cuối cùng biến thành tà giáo. Theo đó, người của bà La Môn giáo không ngừng tìm cách phá hoại việc truyền pháp của Đức Thích Ca. Nhiều chuyện trong đó được ghi chép lại. Một lần nọ, khi Phật Thích Ca Mâu Ni giảng pháp tại tịnh xá Chi Viên, người của bà La Môn giáo một lần nữa làm loạn Họ giả trang thành tín đồ đến nghe Pháp, trong khi đang nghe thì ngất xỉu hoặc làm ra những hiện tượng kỳ quái, khiến chính tín của các đệ tử Phật môn dao động. Phật Thích Ca Mâu Ni khi ấy đang trực tiếp giảng Pháp cho rất nhiều đệ tử. Ngài bảo rằng khi Ngài còn tại thế thì tín đồ các tôn giáo khác và ma quỷ không thể làm gì để phá hoại Pháp này. Nhưng tương lai thì rất khó nói. Phật Thích Ca Mâu Ni lại nói, các con ở đây, tất cả đều biết một truyền thuyết được lưu truyền từ rất lâu. Đó chính là Pháp Luân Thánh Vương sẽ hạ thế độ nhân trong tương lai. Pháp Luân Thánh Vương có năng lực vô cùng vĩ đại. Đến lúc ấy, rất nhiều người trong các con sẽ đắc được đại pháp vạn pháp duy nhất ấy. Đến lúc ấy, các con sẽ biết mình may mắn như thế nào. Đến lúc ấy, rất nhiều chư thần từ thiên thượng sẽ xuống nghe Pháp. Chúng thần hiện nay đều trông ngóng ngày đó sẽ tới. Sau đó, trong một lần Pháp hội, lần Pháp hội này được mở tại một nơi rất rộng ở trên núi. Khi ấy, 10 đại đệ tử của Phật tổ đều có mặt, còn có rất nhiều đệ tử khác, chỉ nghe thấy liên hoa sắc hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni. Thế Tôn, Ngài nói tương lai sẽ có chuyển luân Thánh Vương hạ thế truyền Pháp người ở các nơi khác không biết thì làm thế nào đây? Phật Thích Ca Mâu Ni nói, khi hoa yêu đàm bà la nở rộ khắp nơi thì đó chính là dấu hiệu báo rằng Thánh Vương đã tới. Sau khi đắc Pháp, các con nhất định phải chân quý. Loài hoa này không phải là hoa ở nhân gian, mà là loài hoa mang điềm lành theo cùng chuyển luân Thánh Vương. Các vị Phật khác nhau đều có biểu tượng khác nhau, Biểu tượng này là một loại điềm lành. Báo trước, vị tôn Phật này sẽ tới truyền pháp, giáo hóa chúng sinh. Loài hoa này tại nhân gian, 3.000 năm mới nở một lần, nhưng ở không gian khác phải cần thời gian lâu hơn mới có thể khai nở. Cho dù ở đâu, gặp được chuyển luân thánh vương đều là sự tình phi thường thủ thắng. Với những người khéo tích lũy thiện căn trong các con, ta sẽ đi theo bảo hộ các con tới khi các con gặp được Thánh Vương mới thôi. Lúc này từ không trung mưa rơi lất phất. Phật Thích Ca Mâu Ni nói, loài hoa này thân nhỏ như mưa bụi, hoa nở rất bé, tuy nhìn rất mỏng manh, nhưng không đâu là không thể khai nở. Mục Kiền Liên nói, Thế Tôn có thể mở lòng từ bi để chúng con nhìn trước một chút bà lá hoa này được không? Đức Phật đáp, được thôi, ta dùng Phật lực để xem có thể mang đến loài hoa này không. Nói xong, Phật Thích Ca Mâu Ni chìa tay ra, chỉ thấy trong tay xuất hiện một đám hoa màu trắng. Hoa rất nhỏ, nhưng thân rất dài. Đây là bà la hoa tại không gian khác. Chúng thần trên thiên thượng đều muốn sớm thấy loài hoa này, đều muốn sớm đắc được giáo hóa của chuyển luân thánh vương. Đến khi các con đắc được, ta sẽ mừng thay các con. Lúc ấy trên thiên không xuất hiện rất nhiều thiên nữ mặc y phục bảy màu trong suốt. Họ bắt đầu giải hoa, mưa phùn ngừng lại. Trên bầu trời xuất hiện một cầu vồng rực rỡ. Còn có rất nhiều đám mây bảy màu trôi theo làn gió. Còn xuất hiện rồng và phượng. Đúng như câu nói, rồng phượng hiện điềm lành vậy. Lúc ấy có một người nói, đây là một điềm lành tuyệt diệu, sau đó, Phật Thích Ca Mâu Ni còn nhiều lần giảng về chuyển luân Thánh Vương và yêu đàm Bà La Hoa. Và 2.500 năm sau, chùa chính giác tọa lạc tại Gyeongju, Khánh Châu, Hàn Quốc, một trong 10 cố đô cổ kính nhất thế giới. Trong chùa có một hòa thượng 38 tuổi, tu hành đã được 16 năm, gọi là Kim Hải Nhật Hòa Thượng. Năm 2006, Kim Hải Nhật trả lời phỏng vấn báo giới như sau. Chùa chính giác của chúng tôi có lịch sử khoảng 1.000 năm rồi, bởi vì chùa này là nơi hoàng đế đời thứ năm sáu, thời Tân La Mạt Đại, Kính Thuận Vương, hướng về Phật Dược Sư ở núi Lam Sơn mà cầu nguyện an định và phồn vinh cho quốc gia. Tháng 5 năm 2005, một vị tín đồ thường tới chùa bái lạy, phát hiện thấy bên trái tượng Phật Di Lặc bằng gỗ trong tự nồi, có một bó hoa màu trắng khá bất thường. Kim Hải Nhật Hòa Thượng cho rằng đây chính là yêu đàm bà La Hoa mà Kinh Phật ghi lại. Ông nói, vị tín đồ này tới bao giờ cũng quét dọn. Khi quét dọn phát hiện thấy hoa này, lúc đầu không biết là yêu đàm bà La Hoa, dùng khăn chùi cũng không đi, quan sát tường tận thì thấy giống hoa nên mới nói với tôi Tôi xem thử thì thấy đúng là có lá, có thân, có rễ của cây. Hiện tượng yêu đàm và la hoa khai nở tại chùa Chính Giác, Hàn Quốc không phải là lần đầu. Vào tháng 7 năm 1997, trong phòng phương trượng một ngôi chùa tại quận Quảng Châu, người ta phát hiện thấy trên ngực tượng Phật Như Lai bằng đồng vàng xuất hiện 24 đóa hoa yêu đàm và la. Có mấy trăm người tới xem, trung tuần tháng 2 năm 2005, tượng Phật trong thiền viện Tu Di Sơn ở Suncheon, Hàn Quốc, người ta phát hiện thấy 10 đóa hoa yêu đàm bà la khai nở. Pháp trường hòa thượng của thiền viện này nói, tôi phát hiện thấy có thứ gì đó màu trắng. tạo huyệt Hòa Thượng tu hành cùng tôi, ngày hôm sau xem kỹ lại, cho rằng là yêu đàm bà la hoa. Kim Hải Nhật Hòa Thượng tin rằng khi hiện tượng thần kỳ này xuất hiện, những gì ghi lại trong kinh Phật đúng là đang phát sinh tại nhân gian. Sau đó, yêu đàm bà La Hoa liên tục được phát hiện thấy tại nhiều tỉnh ở Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Malaysia, Singapore, Australia, Mỹ, Việt Nam, vân vân. Những hiện tượng này đã gợi ý cho người đời rằng chuyển luân thánh vương đã tới nhân gian chính pháp độ nhân. Bạn đang xem video trên kênh Tâm Linh Cuộc Sống của Thư viện Tâm Linh.net Hãy truy cập Thư viện Tâm Linh.net mỗi ngày để cập nhật những video hữu ích về tâm linh và bí ẩn cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo để nhận được video mỗi ngày từ Thư viện Tâm Linh.net